Xin chào quý vị các bạn à, Chào mừng các bạn đến với kênh à, youtube của Quang Dũng DVD à, Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ các bạn đó là gì ạ ở Trong cái xu hướng thị trường cũng như là cái việc mà thị trường bị rũ bỏ hay là những cái đợt uh, giảm mạnh thị trường có tác dụng gì với việc mà khi mà chúng ta tham gia thị trường thông thường thì phần lớn khi chúng ta tham gia thị trường thì những cái đợt mà kéo lên đều là những cái đợt mà bất ngờ và những cái đợt rũ bỏ là những đợt mà phần lớn nhà đầu tư thoát ra khỏi thị trường vậy rũ bỏ là cơ hội hay là rũ bỏ là rủi ro à, trước khi chúng ta nói về cái phần hôm nay thì Dũng muốn hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn nhìn nhận một cách khách quan ở thời điểm này thì có rất nhiều các thông tin trái chiều tiêu cực có tích cực có với phần đông các nhà đầu tư chúng ta thì để đưa ra một cái quyết định một cách chính xác thì trong giai đoạn này xác suất thực sự là rất là thấp nhưng nếu chúng ta đầu tư gọi là dài hạn thì sao ạ vậy những cái yếu tố nào để giúp cho chúng ta đầu tư dài hạn và liệu chúng ta có thể đầu tư dài hạn trong một này không thì hôm nay chúng ta sẽ gì ạ cùng nhau để thảo luận cái chương trình của ngày hôm nay ạ đầu tiên à, Dũng muốn nói các bạn đó là gì ạ trong bất cứ chu kỳ thị trường nào nó đều trước khi lên nó đều xảy ra một là rũ bỏ hai là siết chặt như này các bạn có hiểu đơn giản thì sao ạ à, nếu chúng ta quan sát về thị trường ở thời điểm này thời điểm thứ nhất là gì ạ chúng ta gọi là gì ạ rũ bỏ thường thì <clears throat> những giai đoạn của thị trường có thể bán tháo ở đây và sau kéo lên những đợt rũ bỏ rất mạnh chúng ta gọi là bán tháo thông tin gọi là tràn ngập thông tin xấu dạng thứ hai là sau khi thị trường đi lên chúng ta gọi là tích lũy à, đi lên thì việc mà gì ạ à, những đợt rũ bỏ tiếp theo như này cũng tiếp tục diễn ra vậy câu hỏi là gì ạ à? trong quá trình rũ bỏ như này thì chúng ta thấy rằng có những điều kiện nào để thị trường tăng những điều kiện nào để giúp cho chúng ta biết rằng là à, thị trường có thể tăng trong thời gian tới nếu chúng ta không biết được cái điều này thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro nhất định có những thời điểm mà thị trường có thể rũ mạnh hơn có những thời điểm mà thị trường có thể gì ạ khiến chúng ta có thể mất phương hướng vậy ở thời điểm này thì sao ạ thời điểm này thì chúng ta có thể à, Dũng có thể đưa ra cho bạn một vài các ví dụ để các bạn có thể nhìn thấy ạ một cổ phiếu lên được nó gồm một số các điều kiện sau đầu tiên là chúng ta nhìn đây là cả để các bạn nhìn đấy ạ đây là Dũng đưa cho các bạn một loạt các mẫu hình đầu tiên là tại sao chúng ta cần phải có mẫu hình và các mẫu hình nó có lặp đi lặp lại hay không về cơ bản là các mẫu hình là nó luôn lặp đi lặp lại và cổ phiếu thị trường nó tuân theo mẫu hình thế thì câu chuyện là gì ạ nếu mà tuân theo mẫu hình mà cổ phiếu chưa hoàn thành mô hình các bạn mua có đạt điều kiện không chúng ta sẽ nhìn vào đây là bốn cái mô hình cơ bản trên thị trường đầu tư chứng khoán mô hình đầu tiên <clears throat> đó là mô hình mà khi mà cổ phiếu tăng rất mạnh và sau đó nó được điều chỉnh đây là đợt điều chỉnh ạ à? những cái đợt điều chỉnh thì ban đầu chúng ta thấy được là nó sẽ biến động lớn đó. và những cái đợt này chúng ta gọi là những cái đợt giảm mạnh về cái vùng hỗ trợ này chúng ta gọi là test test là kiểm tra tí nữa các bạn sẽ ứng dụng các bạn nhìn rõ ngay ạ à và thông thường sau khi test này thì chúng ta gọi là đây là điểm mua sớm à, sau khi test chúng ta cần phải test để chúng ta kiểm tra xem có điểm mua sớm hay không thì lúc này chúng ta có điểm mua sớm và chúng ta mua điểm mua chính cho một chen lên đây là trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai có thể thị trường có một số cổ phiếu có thể hình thành những mô hình tức là nếu bình thường chúng ta mua test ở đây trong trường hợp khối lượng không đạt nó sẽ có thể rũ bỏ hay chúng ta gọi là ping rũ bỏ toàn bộ vùng hỗ trợ và chỉ khi cổ phiếu hồi phục chúng ta mới có điểm mua quan trọng điểm mua đầu tiên thế thì mua test ở đây có thể bị cắt lót nhưng sau khi cắt lót chúng ta có thể mua sớm lại đây điểm mua sớm và chúng ta có điểm mua chính khi cổ phiếu vượt qua đỉnh ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu gì ạ được siết chặt được gom với gì ạ khối lượng ngày càng lớn trước khi tăng ở trong trường hợp này chúng ta có điểm mua sớm khi mà cổ phiếu test lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 khi khối lượng càng nhỏ không ai bán ra thì chúng ta có thể mua ở trên vùng này và sau đó nó kiểm tra lại siết chặt lại trước khi lên tiếp vậy ba lần chúng ta thấy có sự khác nhau lần thứ nhất cổ phiếu giảm mạnh lần thứ hai thì rũ bỏ cái kênh lần thứ ba siết chặt lần thứ tư vượt qua đỉnh chúng ta có điểm mua sớm vượt qua đỉnh sau đó siết chặt lại bắt đầu bước vào chu kỳ lên thế thì câu chuyện đây là gì ạ với nhà đầu tư cá nhân chúng ta chúng ta không nắm rõ được thì rõ ràng là gì ạ chúng ta rất khó để mua được cổ phiếu bởi vì việc mua cổ phiếu chúng ta cần phải đảm bảo một số các điều kiện quan trọng điều quan trọng thứ nhất đó là gì ạ cổ phiếu dẫn đầu điều kiện thứ hai là ngành đó có dẫn đầu hay không cái ngành á cái ngành mới quan trọng điều kiện thứ ba đó là xu hướng của thị trường chung đang ở đâu một, chúng ta có thể thêm một điều kiện nữa đó là ngòi nổ chất xúc tác để giúp cho cổ phiếu đó có tăng mạnh hay không vậy nếu chúng ta không có những điều kiện như vậy thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ không mang lại kết quả đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại đó là vậy nếu thị trường ở đây đây chúng ta đang quay trở lại thị trường thì bất cứ thị trường nào để lên được nó đều xảy ra các giai đoạn vậy ở đây chúng ta sẽ nhìn tổng quan về thị trường chung xem thị trường chung có thể lên được hay không với việc khối lượng lớn ở đây rất là lớn tức là khi mà khối lượng lớn mà nó biến động mạnh chứng tỏ nhà đầu tư cá nhân vẫn ở kẹt đây rất lớn thì cái kịch bản đầu tiên đó là kịch bản rũ bỏ giống như cái đợt mà Dũng vừa chia sẻ đó là rũ bỏ vậy cái quá trình rũ bỏ này là cơ hội để chúng ta tìm kiếm cổ phiếu mạnh chứ không phải là cơ hội để chúng ta gì ạ bán cổ phiếu ra thế thì câu chuyện đấy là gì ạ nếu chúng ta đang nắm giữ ở đây thì cái việc mà tìm kiếm cổ phiếu mạnh nó sẽ rất là khó bởi vì chúng ta không thể tìm ra cổ phiếu mạnh được nếu mà chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong đoạn này bởi vì cổ phiếu mạnh là cổ phiếu có thể là những cổ phiếu dẫn dắt mạnh hơn thị trường khi thị trường giảm này cái cổ phiếu nào nó chống được lại thị trường thì nó mới là cổ phiếu khỏe nên nếu các bạn cứ tiếp tục nắm giữ mà đợi là trong một thời gian dài nó lên thì rõ ràng là gì ạ à? nó không mang lại kết quả chúng ta vậy bây giờ những cái trường hợp như này thì chúng ta mua sớm ở đâu như các bạn biết rằng là nếu để đầu tư chứng khoán thì về cơ bản thì những cái điểm mà chúng ta gọi là trong quá trình rũ bỏ đây ạ à, đây là quá trình đi ngang rũ bỏ thì sau quá trình hồi phục này chúng ta gọi là điểm mua sớm sau đó thị trường tăng mạnh và nó có đợt rũ bỏ lần thứ hai một số cổ phiếu giảm mạnh và chúng ta lại xuất hiện một nền giá chúng ta có điểm mua sớm ở đây chúng ta có một đợt điều chỉnh mạnh hơn chúng ta có điểm mua sớm thứ ba vậy ở đây chúng ta hiểu đơn giản gì ạ trong mỗi một cái chu kỳ này hồi điều chỉnh này chúng ta xuất hiện những điểm mua sớm vậy tại sao chúng ta cần phải mua sớm bởi vì phần lớn khi chúng ta mua ở giai đoạn xoay quay là điểm mua chính thì về T tức là chúng ta gọi T2 T2 về là chúng ta gì ạ tức là sau hai ngày chúng ta mua là gần như là gì ạ à? không có kết quả không có lợi nhuận bởi vì đây là giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy trên thị trường thế thì bây giờ các thông tin thì chúng ta thấy là rất nhiều thông tin tích cực có tiêu cực có nhưng về thị trường thì nó cần phải rũ nó đi lên được nó phải rũ đấy là cái nguyên nhân đó là chúng ta bảo bây giờ có một nghìn tỷ hay nhiều nghìn tỷ tham gia vào vậy để lên được các bạn nhớ này để lên được bất cứ giai đoạn nào lên được thì các bạn nhớ này một là phải rũ bỏ đây là rũ bỏ đấy hoặc là gì ạ à? hai là phải siết chặt đấy các bạn nhớ nhá nếu mà cái nền này nó lên biến động được nó phải siết chặt biến động hẹp lại thì nó lên được à, đây là cái cách mà chúng ta thấy là thị trường chung như vậy hai là phải rũ bỏ như là trong những đợt mà nó giảm như này thì cái việc mà rũ bỏ những cái nhà đầu tư yếu ông vía đặc biệt là rũ bỏ gãy cái đường SMA 50 thì nhiều nhà đầu tư bán ra phân tích kỹ thuật bán ra nếu rũ bỏ này không ai bán ra hết thì những đợt mà chúng ta quay trở lại thị trường với nhịp mua sớm sẽ đảm bảo độ an toàn cao hơn rất nhiều đây chúng ta gọi là mua sớm nếu các bạn không mua sớm thì các bạn đợi những quá trình check out này bứt phá này đúng không bứt phá này những đợt rũ bỏ quá trình bứt phá thì rõ ràng là chúng ta sẽ muộn và chúng ta sẽ muộn và cái khả năng giải ngân ở trên một đoạn này sẽ rất là thấp các bạn nhá giải ngân ở trên đoạn này sẽ là thấp và tỷ lệ thất bại sẽ rất là cao nên ở đây mỗi đợt điều chỉnh như này hoặc điều chỉnh như này để chúng ta một là gì ạ những cái đợt như này là chúng ta chốt lợi nhuận và chúng ta tìm kiếm những cái cổ phiếu mạnh nhất vậy ở trong giai đoạn này thì việc ở đây là chúng ta cần là xem quá trình điều chỉnh kiểm tra lại những cái vùng này như thế nào với cái điều kiện của thị trường chung hôm nay dù là thị trường chung giảm chúng ta đang gọi là gãy SMA 20 50 thì rõ ràng xu hướng ngắn hạn cho chúng ta thấy là tương đối là gì ạ tiêu cực khi mà nó đã bị gãy cái kênh dưới này vậy để nó hồi phục câu chuyện là đề hồi phục thì những cái khối lượng phía trên này cần hấp thụ hết trước khi lên nên xác suất hồi phục ở thời điểm này chúng ta cần phải xem rằng là những cổ phiếu nào dẫn dắt những dòng nào dẫn dắt có thể lên được hay không về cơ bản chúng ta có thể lọc để phân tích xem là nếu giả sử chúng ta lấy một vài cổ phiếu để xem rằng là vậy các cổ phiếu mà chúng ta đang phân tích nó có thuộc những mẫu hình mà Dũng chia sẻ không Dũng lấy một cái mẫu hình để các bạn có thể thấy được là đầu tiên chúng ta có thể lấy cổ phiếu mẫu hình của Hòa Phát vậy nếu cổ phiếu Hòa Phát nó biến động lớn và có nhiều nhà đầu tư kẹt ở đây thì thông thường những mẫu hình này nó là những mẫu hình rũ bỏ à, rũ bỏ còn lên được hay không thì chúng ta cần phải cần thời gian tại sao nó cần phải mô hình rũ bỏ bởi vì nó có quá nhiều nhà đầu tư đeo bám ở phía trên này những vùng cản phía trên này rất lớn nên việc để đi lên nó gần như không thể nhưng nếu quá trình rũ bỏ này thì nó có thể là cơ hội bởi vì khi mà cổ phiếu được rũ bỏ rũ bỏ thì nó sẽ rũ bỏ tất cả những nhà đầu tư yếu bóng vía trước khi chúng ta gọi là có điểm mua sớm vậy ưu điểm và nhược điểm của cổ phiếu khi các bạn mua sớm ở đây đó là nếu bạn không hiểu rõ mẫu hình thì các bạn cứ thấy nó điều chỉnh như này bạn mua cứ thấy nó điều chỉnh như là bạn mua thì cái việc này không phải là mua sớm khi bắt đáy mà chúng ta cần phải nắm rõ rằng là trong một xu hướng đi lên thì những cái quá trình này là quá trình tích lũy hay là phân phối thì các bạn có tham gia nó có độ an toàn được còn nếu chúng ta không hiểu quá trình này là tích lũy và chúng ta cứ thấy nó rẻ chúng ta mua mua sớm thì đây không phải là chiến lược mà Dũng muốn gửi các bạn vậy ở đây chúng ta hiểu đơn giản gì ạ nếu chúng ta phân tích tất cả những cái cổ phiếu mà các bạn đang có ở đây thì đầu tiên là gì ạ trong bất cứ cổ phiếu nào các bạn nhá Dũng sẽ phân tích để các bạn một cái mẫu hình bất cứ mẫu hình nào nó đều tuân theo một cái nguyên lý tại sao nó lại tuân theo những cái nguyên lý như vậy bởi vì nó tuân theo quy luật cung cầu tất cả cổ phiếu nó đều tuân theo quy luật cung cầu nên cái việc mà gì ạ khi chúng ta đầu tư chúng ta cần phải nắm rõ và chúng ta biết nó đang ở đâu vậy chúng ta quay trở lại cái biểu đồ từ bữa nãy đầu tiên các bạn nhìn thấy này một cổ phiếu tăng được nó phải gì ạ à? cái bước đầu tiên là nó phải gì ạ à? lên đến gì ạ à? vùng địch nó sẽ gì à? dao động chân san rất mạnh sau đó điều chỉnh sau điều chỉnh thì nó cũng biến động mạnh nếu chúng ta bắt đáy thì có thể nó sẽ giảm mạnh nên ở đây chúng ta giai đoạn ở đỉnh nó nó biến động mạnh giai đoạn trong quá trình điều chỉnh nó biến động mạnh và chỉ khi lúc nào nó bắt đầu đi lên tức là lúc nào thu gom được một lượng lớn cổ phiếu thì lúc này chúng ta thấy là việc mua sớm hoặc là tham gia vùng này nó mới an toàn vậy cổ phiếu mà các bạn tham gia đã có cổ phiếu nào mẫu hình này chưa nên trong trường hợp nếu chúng ta không thấy một cổ phiếu có những cái điểm nhấn thế này sau khi test kiểm tra thì chúng ta thấy là việc mua vào chúng ta sẽ gì ạ mất rất nhiều thời gian và thậm chí là bị thua lỗ nặng khi mà chúng ta không hiểu rõ được nguyên lý của nó Vậy Dũng phân tích các bạn thế thì khi mà cổ phiếu lên lên đây thì bắt đầu đã có đợt phân phối bán ra khi mà phân phối bán ra thì cổ phiếu giảm thì đã có một lượng nhà đầu tư có thể thấy rẻ mua vào sau khi rẻ mua vào thì họ test kiểm tra cung một lần nữa hoặc là vài lần nữa nếu khối lượng vào cái vùng hỗ trợ này nhỏ dần thì có những đợt chúng ta gọi là bứt phá khối lượng lớn chúng ta gọi là điểm mua đây đây đây gọi là điểm mua sớm sau khi một điểm mua sớm thì cổ phiếu sẽ siết chặt lại để kiểm tra xem là nhà đầu tư lớn còn tham gia hay không trước khi có một những điểm mua tiếp theo chúng ta gọi là một chu kỳ lên vậy một cổ phiếu giai đoạn này từ cái giai đoạn mà chúng ta đỉnh này đến giai đoạn này có thể là kéo dài hai ba tháng thậm chí là 5 tháng nên chúng ta chỉ cần mua ở cái giai đoạn chúng ta ở giai đoạn chuẩn bị lên tàu siết chặt cung cạn kiệt lúc đó chúng ta mới là an toàn đây là trường hợp thứ hai đó là khi một cổ phiếu lên ở giai đoạn đầu nó cũng biến động mạnh tí nữa chúng ta xem là các cổ phiếu biến động mạnh ạ lên xuống lên xuống sau đó biên độ nhỏ dần à, sau đó biên độ nhỏ dần test cung kiểm tra đến vùng hỗ trợ kiểm tra và chúng ta cũng có điểm mua sớm ở trong trường hợp này quá trình được tích lũy được nhiều hơn và cổ phiếu siết chặt đây chúng ta gọi là sau khi siết chặt điểm mua sớm ở đây và chúng ta có điểm mua chính ở phía trên thì đấy là cách mà chúng ta tham gia bất cứ cổ phiếu nào <clears throat> các bạn thấy ở đây cũng tương tự như vậy nếu cổ phiếu lên siết chặt vượt qua đỉnh đúng không vượt qua những đỉnh bùng kháng cự siết chặt trước khi lên ở trong trường hợp này là cái trường hợp mà chúng ta đang thấy này nhiều cổ phiếu ở trong cái vùng này biến động lớn nên đoạn đầu này này đó là khối lượng rất lớn khối lượng lớn thì nó sẽ gì ạ tiếp tục tích lũy trong cái tiếp tục tích lũy mà nó tạo ra khối lượng gì ạ một là kéo lên không khối lượng hai là khối lượng tăng nhưng giá không tăng thì rũ bỏ quá trình rút bỏ này có thể thất bại bởi vì cổ phiếu một vài cổ phiếu sẽ bị phân phối nên nếu chúng ta mua mà chúng ta không nắm rõ được ít nhất là một số nguyên tắc này thì các bạn sẽ thấy là đầu tư nó không có kết quả bây giờ bảo là bây giờ nó rẻ mua bây giờ chúng ta thấy là cổ phiếu để đầu tư thành công không có đắt không có rẻ mà chúng ta phải lựa chọn sẽ là cổ phiếu nào chu kỳ nó tăng hay không ạ à? chúng ta lấy một cổ phiếu PLC để các bạn có thể nhìn ở đây thế thì khi mà các bạn nhìn này nó chạy này thì rõ ràng giai đoạn đầu này nó biến động mạnh nó nó kéo trần này kéo không trần nhưng nó cũng kéo rất mạnh sau giảm sau giảm tiếp hôm sau là gì ạ giảm rất sâu kéo lên và nó tiếp tục thì đây chúng ta gọi là biến động mạnh những quá trình biến động mạnh này chúng ta thấy khối lượng rất lớn nhưng giá không tăng và những cái phiên mà giảm <clears throat> những cái SMA 10 20 khối lượng lớn thì trong đoạn này chúng ta thấy là cổ phiếu gọi là dao động mạnh việc chúng ta mua cổ phiếu dao động mạnh này rất là rủi ro bởi vì những cái cổ phiếu này để lên được nó cần phải gì ạ à? siết chặt lại đúng không siết chặt lại trước khi các bạn mới có cơ hội giống như cổ phiếu này giảm này sau đó biên độ nó hẹp lại nó kiểm tra đáy lần hai khối lượng nhỏ thì chúng ta mới có cơ hội còn nếu ở đây chúng ta bắt đáy trong trường hợp chúng ta bắt đáy thì nhiều trường hợp nó bị giảm mạnh và chúng ta bị thua lỗ rất nặng nên ở đây chúng ta thấy là đây là giai đoạn đầu của quá trình tích lũy nên mua chúng ta rủi ro rất là lớn chúng ta lấy một cổ phiếu khác như là đây là cổ phiếu là liên việt banh nếu cổ phiếu này các bạn nhìn thế này tất cả đây là một cái quá trình đây là địch đây là một cái quá trình hồi phục đầu tiên sau quá trình hồi phục đầu tiên thì nó thất bại và nó kéo hồi phục thứ hai khối lượng lớn và trong quá trình kéo lên thì gì ạ à, không có dòng tiền tiếp tục thất bại lần thứ hai lần thứ ba khối lượng lớn nhưng không đi được xa và khối lượng này thì ạ so với trên đỉnh này rất là thấp nên thất bại lần thứ ba lần thứ tư vậy lần thứ tư kéo lên khối lượng lớn nhưng giá không tăng thì theo các bạn cổ phiếu này có an toàn không ạ vậy ở đây chúng ta biết là một cổ phiếu kéo lần thứ tư này khối lượng lớn như thế này là không an toàn vậy nếu không an toàn và chúng ta thấy chúng ta mua vào rõ ràng là nếu các bạn học về Mac Mini thì chu kỳ đó là đang cổ phiếu mạnh nhưng hiện tại gì ạ à, nó không an toàn vậy cái mẫu hình của nó nó không an toàn bởi vì trên cái vùng này nó có khối lượng lớn những cái vùng trên này dao động khối lượng lớn thì rõ ràng không an toàn trừ khi nó phải có những biên độ siết chặt thu hẹp đấy là cái ví dụ để các bạn nhìn thấy ạ chúng ta lấy một cái ví dụ khác như các bạn hỏi STB đấy thế STB nó như nào vậy cổ phiếu STB là cổ phiếu thất bại bởi vì như này bạn mua ở đây nếu các bạn mua ở đây một là gì ạ khối lượng lớn và gì ạ đây là đỉnh khối lượng lớn đỉnh biến động mạnh dao động lớn là chúng ta thấy là cản rất lớn trong khi đó nếu cổ phiếu này mà các bạn theo dõi của cái mẫu hình số mà Dũng chia sẻ thì giai đoạn đầu là giai đoạn rung lắc rất mạnh tức là nó dao động lên xuống rất mạnh mà bạn lại mua ở vùng này đó là lý do các bạn bị thua lỗ bởi vì nó đang là giai đoạn rung lắc bất cứ cổ phiếu nào khi nó đến vùng đỉnh nó phải rung lắc kéo lên kéo xuống trước khi siết chặt lại đây mới là điểm mua ở đây cũng tương tự nó rung lắc nó rũ bỏ nó siết chặt lại lúc đó chúng ta mới có điểm mua bất cứ ở giai đoạn nào cũng thế chúng ta nhìn thấy ở giai đoạn đầu này nó rung lắc rung lắc và nó thậm chí rũ bỏ sau đó nó siết chặt chúng ta mới có điểm mua đây là những điểm mua an toàn đây là điểm mua sớm thứ nhất chúng ta có điểm mua sớm thứ hai và chúng ta có điểm mua chính thứ ba vậy để các bạn đầu tư thành công thì các bạn cần phải nắm rõ được những cái mẫu hình thì các bạn mới đầu tư thành công được còn nếu các bạn không nắm rõ được cái mẫu hình như này bạn cứ thấy cổ phiếu rẻ bạn mua cổ phiếu rẻ bạn mua trong trường hợp như này cổ phiếu có thể giảm rất sâu nên ở đây chúng ta thấy là vì các bạn mua này cái sai thứ nhất là bạn mua ở đây cái sai thứ hai là cổ phiếu một là khối lượng lớn hai khối lượng lớn ba khối lượng lớn ba phiên khối lượng lớn như này là cần phải bán ra ngay bán ra ngay bởi vì nó không lên được mà nó lại gãy SMA 20 50 và 10 tất cả xu hướng gì à, nó đã xấu rồi thế tại sao chúng ta lại mua bởi vì giai đoạn đầu là giai đoạn gì à, sau khi gặp kháng cự mạnh nó sẽ biến động mạnh đấy gặp kháng cự nó phải biến động mà mày mình lại mua thì rõ ràng là đấy là cái mà sai sót chúng ta nên các bạn thấy không là đây không dung không muốn nói rằng gì ạ khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta đang nhìn góc nhìn để xem là thực hư mọi thứ nó đang ở đâu tại vì nếu chúng ta không nắm rõ được điều này vậy mẫu hình là gì à, các bạn mẫu hình là gì mẫu hình là một nền giá kiến tạo mà cổ phiếu đó phải đang trong quá trình tích lũy vậy để các bạn hiểu rõ thế nào là tích lũy và để các bạn hiểu rõ nền giá kiến tạo là gì ở trong cái mẫu hình của gì à, tách tay cầm thì bây giờ cái nền giá kiến tạo như của Mac Mini nó là cái biên độ thu hẹp thì chúng ta gọi là nền giá kiến tạo nền giá kiến tạo chúng ta phải hiểu là cổ phiếu đang được thu gom hay được phân phối vậy nếu cổ phiếu này ở trong giai đoạn này thì chúng ta đang thấy là cổ phiếu đang được phân phối tại sao chúng ta lại thấy là cổ phiếu đang phân phối thứ nhất các bạn thấy là trong cái đợt giảm này thì khối lượng lớn khối lượng lớn tiếp theo so với trước khối lượng lớn thứ ba khối lượng lớn thứ tư và trong quá trình hồi phục này chúng ta thấy có khối lượng lớn nhưng rõ ràng khối lượng lớn này khi gặp đỉnh nó không kéo lên ạ nó không thể kéo vượt tại vì khối lượng quá lớn khi vượt đỉnh chứng tỏ gì ạ áp lực phân phối ở đây quá lớn nên rõ ràng là gì ạ sau khi nó lại tiếp tục có những cái phiên giảm mạnh ở đây đây là những cái điều mà chúng ta cân nhắc gặp những trường hợp này và cổ phiếu biến động trong biên lớn này sẽ không lên được đấy chúng ta kết luận rất là nhanh khi mà chúng ta hiểu rõ được cái nguyên lý này à, chúng ta có thể đây là cái kênh trên rất là đẹp nhá kênh trên tuyệt vời những cái nguyên lý này nó vẫn luôn đúng vậy mẫu hình nó luôn luôn lặp đi lặp lại vậy bây giờ chúng ta quay trở lại một vài cổ phiếu khác nhưng trước khi chúng ta lại quay trở lại thị trường chung vậy trong thị trường chung thì việc để thị trường chung nó tạo ra một xu hướng thì rõ ràng trên cái biên động này chúng ta gọi là biên động lớn đây là những cái đợt phân phối này những đợt này phân phối những cái đợt này gọi là phân phối khi mà khối lượng nó gia tăng và cái hôm nay chúng ta cũng hiểu sau khi hồi nhỏ nó cũng có nhịp phân phối như này vậy nhịp phân phối dao động lớn này thì cái xác suất để lên là gần như không có bởi vì nếu nó lên thì cái việc kẹt ở trên này rất lớn nên để đảm bảo cho cái việc mà gì ạ nó thành công thì thường để rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư sau đó lên ở trên vùng này thì cái việc này bao giờ nó an toàn hơn rất là cao thế một số bạn bảo ra tôi có hỏi là nếu nó lên ngay thì sao thông thường nếu nó lên ngay ở đây thì xác suất để vượt qua khối lượng lớn trên cái cản này sẽ là thấp lý do tại sao Dũng gọi là thấp bởi vì những cái nền tảng như Techcombank này nếu mà để vượt qua những cái cản này bởi vì cổ phiếu này hiện tại nó cũng đang là mẫu hình chưa có mẫu hình gì cả nó đang gì ạ à, biến động lớn trên cái này vậy để cái cổ phiếu này đi lên được nó phải rũ đúng không nó phải rũ nó phải rũ thì nó mới lên được nên chúng ta nghe ở ngoài kia thì bảo là thị trường đây là cơ hội để mua vào thì rõ ràng là cơ hội nhưng không phải cổ phiếu nào cũng mua không phải nhá chúng ta chỉ có một ít cổ phiếu vậy làm sao để chúng ta có biết rằng nhóm ít cổ phiếu có thể lên được vậy nếu mà lên được trong dạy này thì các bạn phải sử dụng mua sớm ạ à vậy mua sớm như thế nào làm thế nào để các bạn mua sớm thì Dũng sẽ phân tích cho các bạn một vài các chiến lược để các bạn mua sớm chiến lược mua sớm đầu tiên là các bạn cần phải xem là cổ phiếu của bạn đang thuộc mẫu hình gì chẳng hạn bây giờ chúng ta sẽ quan sát là các bạn có thể đưa ra đây có một số bạn hỏi như là MBS ạ MSB chẳng hạn vậy cổ phiếu của bạn nếu ở dạng này thì cổ phiếu của bạn mẫu hình gì thực tế những cái cổ phiếu này nó không là mẫu hình gì cả và trong những cái đợt giảm mạnh khối lượng lớn như này thì những cái cổ phiếu này dù nó có giảm nó sẽ rủi ro rất cao bởi vì nó chưa có hình thành bất cứ một mẫu hình nào cả nên ở đây chúng ta thấy là rõ ràng không thể mua được không thể nắm giữ được cổ phiếu này đấy là cái, cái câu chuyện mà các bạn cần lưu ý hay một bạn có hỏi cổ phiếu S HS cái cổ phiếu này cũng tương tự như vậy vì nó tích lũy đi ngang nhưng tất cả những đợt giảm này khối lượng lớn đấy giảm khối lượng rất là lớn nên rõ ràng cổ phiếu lên ở trong đoạn này chưa lên được và so với thị trường chung thì cổ phiếu này đang yếu hơn đúng không đang yếu hơn thì làm sao mà có thể nên mua là thế bây giờ một bạn hỏi là cổ phiếu Vietcombank à đây là bí mật các bạn nhá <clears throat> vậy cổ phiếu Vietcombank thì Vietcombank là cổ phiếu mà tiềm năng trong thời gian tới vậy các bạn muốn hiểu rõ cổ phiếu Vietcombank bao giờ nó có thể tăng mạnh thì đầu tiên chúng ta đây là đây là một cái vùng hỗ trợ mạnh đầu tiên sau quá trình hỗ trợ mạnh này cổ phiếu đã có những đợt kéo xả khối lượng thấp nhưng tuy nhiên nó tiếp tục rũ bỏ tiếp theo khối lượng lớn tiếp tục rũ bỏ tiếp theo khối lượng lớn nên nếu những cái lần rũ bỏ tiếp theo khối lượng lớn này việc cổ phiếu hồi thì chúng ta có mua sớm hay không nếu cổ phiếu hồi với biên độ khối lượng lớn này thì rõ ràng nó chưa đảm bảo an toàn và thông thường là gì ạ sau đó cổ phiếu sẽ gì ạ sẽ siết chặt trên một nền giá giữa SMA 20, SMA 10 và SMA 50 ở trên nền giá này và lúc này sau những lần rũ bỏ thì lúc đấy chúng ta mới biết rằng cổ phiếu mạnh hay không còn đây là những cái tín hiệu mà chúng ta thấy là đang test những cái test này kiểm tra tại thời điểm này biên độ nhỏ nó vẫn mang tích cực nhưng tuy nhiên đây là cái điều kiện cần thôi còn kiện điều kiện đủ thì cái quá trình này cần thêm thời gian nên ở đây mẫu hình này là mẫu hình mà biên động lớn này mà đang siết chặt siết chặt siết chặt và cần siết chặt thêm một lần và một thời gian nữa cổ phiếu thứ hai chúng sẽ phân tích cho bạn một vài cổ phiếu để các bạn nhìn thấy SCR vậy SCR thì nhìn về gì ạ phân tích đơn giản nữa ạ nhìn về thị trường chung nó đang yếu thị trường nếu thị trường chung ở đây nó đang yếu thị trường và hiện tại nó chẳng có mẫu hình gì thì làm sao mua được đấy hay là cổ phiếu này ạ Lycosi thì khi mà cổ phiếu Likonji gặp đỉnh thì nó sẽ biến động ạ à? đây là trường hợp biến động vậy nó biến động ở đây thì nó biến động gì ạ à? nếu biến động đây thì nó sẽ biến động cần thêm biến động lên trong trường hợp nó lên được thì cái vùng này nó phải cạn dần còn nếu khối lượng vẫn đang ở lớn đây chứng tỏ dòng tiền siết chặt nó chưa có thì làm sao có thể lên được với một cái nền ngắn như này tức là cái nền tích lũy ngắn này thì trong trường hợp nó kéo lên à, nó lại rũ lại bởi vì nó cần thời gian để tích lũy thêm đấy chúng ta đơn giản như này tất cả cổ phiếu lên được thì nó đầu tiên nó là ở giai đoạn tích lũy vậy cái quá trình này đã tích lũy chưa nếu chúng ta nhìn này chưa có tích lũy vậy quá trình này là quá trình đi ngang mà nó lại chưa tích lũy thì các bạn mua cổ phiếu này chúng ta thấy là so với thị trường chung nó tốt hơn đây các bạn nhìn nha đây các bạn nhìn rõ này ở phía trên này dao động lớn muốn lên được phải rũ sau khi rũ nó phải siết chặt này ạ các bạn nhìn không ạ siết chặt và siết chặt khối lượng cạn kiệt và đây chính là điểm mua gọi là điểm mua sớm nhưng nếu cổ phiếu này nó vẫn đang ở biên trên khối lượng lớn này khối lượng lớn này khối lượng lớn này đây ạ những cái vùng này là khối lượng rất lớn thậm chí là đây là những cái khối lượng vậy cái biến động như này nó không lên được Đấy, có lên nó thất bại nên các bạn ở đây việc mà đầu tư trong lúc này cổ phiếu nó không an toàn à, chúng ta HSG đúng không HSG về HSG chúng ta cũng tương tự như vậy vậy cổ phiếu nó đang có biến động lớn thì trong trường hợp này để lên được để lên được thì nó phải làm gì ạ nó cần phải rũ Đấy, nó cần phải rũ bỏ đây là những cái đỉnh khối lượng lớn để lên được thì nó phải rũ bỏ nếu không rũ bỏ nó không lên được đâu ạ à. MBB MBB là kênh dưới rồi chúng ta phải nhớ này, khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta phải xem là cổ phiếu này so với thị trường chung đây ạ nó đang ngang thị trường chung tức là cái cổ phiếu này nó thậm chí là yếu hơn thị chung chúng ta đặt câu hỏi là nó ngang thị trường chung đi vậy thị trường chung nó lên được hay chưa tức là nó đi theo thị trường chung nó yếu hoặc là ngang bằng thị trường vậy thị trường chung nó chưa lên được cái chỉ số này chưa lên được thì cái này nó cũng chưa lên được nha cái đấy nó không lên được nên các bạn có mua sẽ gì ạ à? không ổn thế thì ở đây các bạn có hỏi tất cả mọi cái thì bây giờ các bạn có thể thấy là ra ở thị trường lúc này đây là cái chỉ số cổ phiếu A vậy cái cổ phiếu này thì chúng ta đang thấy là đây là dòng tiền này lớn tham gia vào nhưng rõ ràng là những cái quá trình kéo lên này kéo lên này nó nó làm sao ạ à? kéo lên này dòng tiền lớn nó lên chưa lên được thì thông thường nó sẽ rũ bỏ vậy nếu cổ phiếu rũ bỏ chúng ta gọi là rũ bỏ tại vì nó nó khối lượng lớn này nó rũ bỏ thì sau này quay trở lại các bạn mua đấy là cách để các bạn có thể hiểu đơn là nếu nó rũ bỏ các bạn mua nên trong cái kịch bản này mà gì ạ à, mà lên thẳng ngay gần như là gì ạ à, chúng ta mua xong là t về nó sẽ không có đâu ạ mua xong t về nó sẽ không an toàn đâu ạ nên bây giờ nếu mà các bạn đầu tư đây là cái mà cái đến <clears throat> để các bạn thấy là nếu các bạn đầu tư lúc này cái điều đầu tiên là gì ạ nó khó thành công tại vì nhìn tất cả những cái mẫu hình mà Dũng đang thấy đây thì gần như là chưa có mẫu hình chưa có mẫu hình nào nó phù hợp với thị trường này trong trường hợp nếu có thì nó phải rũ bỏ Đấy, xem quá trình rũ bỏ này nó có gì ạ nếu rũ bỏ này mà nó hồi phục thì chúng ta xem một nhóm cổ phiếu còn đa phần thì gì ạ mẫu hình này không có mẫu hình này cũng không có thì bây giờ các bạn và đầu tư đầu tư gì đầu tư gì ạ à? nên nếu chúng ta học mà chúng ta thế thì bây giờ câu chuyện là gì ạ à? giai đoạn này thì các bạn cần làm gì ạ à? cái thứ nhất là những cổ phiếu này đầu tiên là những cổ phiếu giảm mạnh đặc biệt là gãy SMA 20 50 khối lượng lớn thì những cổ phiếu đó là cái cổ phiếu mà chúng ta cần gì ạ thoát ra bởi vì nếu chúng ta càng nắm giữ thì nó không lên được mất chi phí hội và thứ hai là sau khi chúng ta quay trở lại rất là khó cái điều thứ hai là gì ạ khi mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu ạ thì cái cơ hội của chúng ta với nhóm cổ phiếu khác cũng sẽ gì ạ thường là chúng ta sẽ rất khó để chúng ta cơ cấu sang cổ phiếu khác và cái thứ ba nữa là khi mà chúng ta theo dõi thì gần như là trong quá trình này các bạn lọc cổ phiếu cũng rất là khó bởi vì các bạn đang tập trung vào chính cổ phiếu mình đang tập trung vào gì ạ những cái cổ phiếu mà các bạn đang có thế thì bây giờ nếu thời điểm này thì hãy đợi xem là quá trình rũ bỏ nó sẽ diễn ra như nào đúng không rũ bỏ diễn ra như nào và tất cả cái quá trình rũ bỏ của thị trường nó giống như một vài các trường hợp để các bạn nghiên cứu đây các bạn sẽ nghiên cứu thị trường đây là những lần rũ bỏ đây là những lần rũ bỏ khi thị trường nó biến động lớn ạ <coughs> đây là chỉ số vn index ạ vn index bạn nhìn đấy tất cả những cái đợt lên trước khi lên đây ạ đây chúng ta nhìn nhá mỗi chu kỳ trước này ạ trước khi lên rũ bỏ đúng không trước khi lên rũ bỏ đây là một chu kỳ khác ạ trước khi lên này cũng rũ bỏ và luồng này chúng ta mua sẽ mua sớm Đó. một quá trình sideways này sideways biến động lớn này nó là nguyên lý rồi nó cũng rũ bỏ trước khi lên nếu chúng ta nhìn về xa nữa những cái chu kỳ xa nữa đây là chu kỳ này nếu chúng ta để cái chu kỳ này trong một cái chu kỳ này các bạn nhìn thấy không ạ đây là nhiều nhà đầu tư sẽ bán cổ phiếu ở vùng này <clears throat> tại vì lúc nhớ là cái đoạn này này rất nhiều hôm đấy là nó đang đi ngang này đấy thì cái việc đi ngang này thì nó rũ phải rũ xong thì trước khi nó hồi phục nhưng ở trong trạng thái là quá trình tích lũy rất dài rồi tích dài dài rồi thì nó sẽ gì ạ, đi rất đi nhanh hơn hay là các bạn nhìn thấy là những cái đợt mà gì ạ đi ngang này mà nó không có dòng tiền thì rũ bỏ rũ lần thứ hai trước khi thì lên cổ phiếu dòng P PVS đây ạ PVS khối lượng đây lớn lắm lớn mà nó bị gãy bao nhiêu ạ nó gãy như này khối lượng lớn như này mà thậm chí là gãy S SMA 20 khối lượng lớn thì nó để hồi phục nó cần thêm thời gian rất nhiều vậy trường hợp là nó hồi nó giảm mạnh nó hồi ví dụ nó hồi đi ạ, nếu nó hồi nó cũng chưa lên ngày ngày đấy chúng ta đặt câu hỏi là tích cực nếu nó hồi nó cũng chưa lên ngày nó cần phải tích lũy nên nếu mà trong trường hợp như này thì chúng ta có mua thì nó cũng rất là gì ạ không ổn BSR thì sao BSR thì trong nhóm ngành này thì nó đang xấu hơn thị trường chung vậy một cổ phiếu mà xấu hơn thị trường chung trong nhóm ngành dầu khí thì chúng ta mua vào không nên chúng ta phân tích cổ phiếu các bạn thấy nó đơn giản không ạ hello bao nhiêu bạn thấy đơn giản thì có thể comment đơn giản ạ tức là chúng ta chưa cần phân tích là cổ phiếu tốt hay không ông A nói ông B nói C có đẹp hay không thì chúng ta chỉ quan tâm đến gì ạ chưa phân tích cơ bản chưa phân tích kỹ thuật à, chưa phân tích cơ bản và chúng ta chỉ cần so sánh ạ là cái cổ phiếu đó so với thị trường chung nó đang yếu thì mạnh hơn Đấy, chưa phân tích về cung cầu nhé thì chúng ta đã thấy là nó đã nằm ngoài PVD chả PVD PVD thì rõ ràng phía trên này dao động lớn mà cổ phiếu dao động lớn bị gãy ép SMA 20 50 khối lượng lớn lên nào được mà bắt chúng ta phải nghĩ rằng nó lên phía trên này cản dao động lớn cản dao động lớn thì phía khi nó gặp đỉnh thì nó phải dao động lớn chứ các bạn hiểu không ạ nguyên lý là, <clears throat> là nguyên lý khi nó kéo lên nó gặp đỉnh thì nó phải dao động lớn để phân phối những nhà đầu tư ở đây nên nó gặp nó phải dao động lớn trừ khi nó phải siết chặt lại nó rũ bỏ đợt này nó rũ bỏ ví dụ như đợt này nó rũ bỏ nè và nó sẽ tạo ra những biến động nhỏ ở đây đây nó lên được thì chúng ta sẽ có những điểm mua sớm ở đây nên ở đây chúng ta thấy là không bao giờ được phép mua ở trên vùng đỉnh đặc biệt là đang dao động lớn nên cổ phiếu này so với thị trường chung thì nó làm sao ạ à? so với thị trường chung thì nó đang mạnh hơn thị trường chung thị trường chung vẫn đang xoay quay ở trên nền giá thấp còn cái cổ phiếu này đã bước vào kênh trên rồi và chúng ta đang thấy là nó đang cần thời gian để bứt phá qua một cái nền tảng này đấy nền tảng này à, tiếp theo chúng ta thấy cổ phiếu gì ạ à? BVH tất cả mọi thứ nó đều như vậy à? BVH cổ phiếu yếu hơn thị trường chung lại đi gì ạ à? nằm trên cái các đường MA trung bình 200 yếu như vậy phía trên này cản lớn cái cản lớn này cản này với thất bại này khối lượng lớn như thất bại thì làm sao lên được nhìn trong vòng bao nhiêu ạ à? có lẽ trong vòng hai giây là biết cổ phiếu lên không PVH gì nữa Hòa Phát thì rõ ràng là cổ phiếu này vấn đề khối lượng lớn rung lắc mạnh thì muốn lên được biến động lớn gặt cản biến động lớn rung lắc mạnh muốn lên được phải rũ bỏ muốn lên được nhé các bạn phải rũ bỏ trước khi lên muốn lên được đây muốn lên được phải rũ bỏ đấy nó đi ngang này rũ bỏ sau đó nó có một nền tạo nền mới thì đây là những cái nguyên tắc cơ bản còn ở đây các bạn nhá một cái nguyên lý này trong một xu hướng giảm thì những cái nền đi ngang này sẽ gãy trong xuống giảm nền đi ngang này sẽ gãy nên chúng ta sẽ không ạ còn trong xuống tăng nếu một cổ phiếu tích lũy dài chưa lên được sẽ rũ bỏ trước khi lên nha tích lũy bỏ rũ bỏ trước khi lên đấy là cái nguyên lý cho tất cả các cổ phiếu đấy, các bạn nhìn đấy đây là đi lên đấy, nó biến động lớn thì nó phải rũ trước khi lên đấy thế thì thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là Lycosi thì nền ngắn chưa lên được Lycosi nhá lên ngắn chưa lên được khối lượng lớn này vẫn gì ạ à? đây là cản lớn này khối lượng lớn Đấy. trước khi lên này nhìn này nó phải siết chặt thôi mà tất cả Đấy, nó phải siết chặt siết chặt thì nó mới lên được còn đây là gì ạ à? đây là nền khối lượng lớn này phân phối này mà phân phối này phân phối ở đây chúng ta hiểu là đơn giản cổ phiếu đã lên đến khoảng 20 phần trăm rồi nó sẽ phân phối nó sẽ dao động lớn khi nó dao động lớn thì nó cần thêm thời gian đúng không nó vẫn cần thời gian hay là HT1 HT1 thì cũng thế thôi ạ à. đây là những cái đợt khối lượng lớn nên ở đây chúng ta này trong cái ở thời điểm này thì các bạn hiểu đơn là đây trong tổng kết là nếu những cái cổ phiếu trên một cái nền này biến động khối lượng lớn để lên được nó cần phải rũ bỏ sau đó gì ạ à, test rũ bỏ kéo lên sau đó test lại và chúng ta sẽ có điểm mua sớm sau khi test lại thì đây chính là cách chúng ta gọi là mua sớm độ an toàn vậy để các bạn hiểu rõ được mua sớm thì các bạn cần phải một là các bạn cần phải hiện là cổ phiếu này đang mạnh hơn hay yếu hơn thị trường mạnh hơn thị trường thì chúng ta cho vào tầm ngắm yếu hơn thị trường thì nó gãy là nó gãy thẳng đứng nó sẽ rơi rất mạnh mà hồi nó không hồi cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì nó rũ này nó gãy các đường ma sau đó thì à, phần lớn nhà đầu tư phân tích kỹ thuật thấy nó gãy thì bán ra thì lúc đấy nó hồi thì đây là những cổ phiếu hồi đầu tiên chúng ta mua vào thì đấy mới là cái cách chúng ta đầu tư <clears throat> trong phương diện này thì Dũng muốn nói các bạn nó gì ạ để đầu tư thì bước đầu tiên là các bạn gì ạ xem là cái thị trường chung với cổ phiếu nó đang như thế nào nếu nó mạnh hơn thị trường chung cho vào tổng ngắn thứ hai là chúng ta xem là cái nhóm đấy nó thuộc dòng dẫn dắt hay không nếu nó thuộc dòng dẫn dắt thì chúng ta cũng cho vào gì ạ một cái danh mục khác nhau và trong cái nhóm đấy nó thuộc nhóm ngành dẫn dắt như là bây hiện tại là đầu tư công thì trong đầu tư công nó chỉ có một nhóm thôi vậy trong nhóm đấy thì chúng ta xem là cổ phiếu nào dẫn đầu chúng ta tập trung một hai cổ phiếu dẫn đầu đấy là cách mà chúng ta mua nó an toàn con trường trường hợp thứ hai là gì ạ nếu giả sử quá trình lướt sóng lướt sóng thì chúng ta thấy là để lướt sóng nha đây là một nguyên lý trong tất cả thị trường các bạn các bạn hiểu thị trường để lên được nó có một nguyên lý là một là gì ạ à? rũ bỏ hai là siết chặt bạn lấy bất cứ một cổ phiếu nào thì các bạn thấy là nó để lên được thì nó phải là kênh trên nó phải xu hướng tăng á và một là nó rũ bỏ nếu mà biến động mạnh đây biến động này khối lượng lớn này thì nó phải rũ bỏ sau nó lên hai là nó phải siết chặt sau nó lên nên chúng ta có mua trước mua trước mua trước thì gì ạ trường hợp rũ bỏ thậm chí là thua lỗ còn trong trường hợp mà chúng ta mua ở đây đợi mất rất nhiều thời gian nó không lên được nên nếu ở trên cái vùng này là vùng mà chúng ta giữ cổ phiếu nên cổ phiếu trước khi lên cần phải gì ạ siết chặt chúng ta lấy một cổ phiếu này CDG cũng tương tự như vậy quá trình này gặp cản lớn thì nó phải dao động lớn dao động lớn thì nó vẫn chưa tích lũy thì tại sao chúng ta mua ở đây cũng tương tự như vậy những cái quá trình này dao động lớn thì phải rũ bỏ trước khi test lần một thì đấy chúng ta có điểm mua sớm chúng ta có điểm mua thêm và khi nó gặp cái đỉnh này nó cũng dao động lớn trước khi chúng ta có điểm mua tiếp theo ở trong bất cứ giai đoạn nào chúng ta cũng thấy tương tự như vậy đây là cổ phiếu để tích lũy dài vậy để cổ phiếu tích lũy dài này đi ngang đi lên được thì để lên được nó phải gãy đúng không nó phải gãy cái đường SMA 50 và nó phải test khối lượng không còn nữa thì lúc đấy nó mới lên được vậy bạn mua trước mua ở đâu hay mua bất cứ loại nào thời gian tích lũy này kéo dài gì ạ từ 2017 đúng không đến gần hết năm 2017 chúng ta mới có thể mua và nếu như vậy thì chúng ta gì ạ đợi mất rất nhiều thời gian vậy chúng ta có sẵn sàng đợi mất nhiều thời gian như vậy không đúng không nên chúng ta sẽ đấy là không tội gì để mất quá nhiều thời gian để chúng ta mua cổ phiếu mà cổ phiếu vẫn đang trong quá trình tích lũy Vinfombank cũng tương tự như vậy các bạn nhìn này nó đấy, nó lên này nó dao động lớn rũ rũ nó mới quay trở lại vậy chúng ta đợi nó rũ hay là tích lũy siết chặt chúng ta mua rũ đây một điểm mua sớm điểm mua chính siết chặt mua thêm thế thôi ạ à. còn nếu biến động lớn sẽ rũ vậy cách mà các bạn mua nó sẽ như vậy ạ vậy ở đây chúng ta nhìn thấy chưa ạ một này khối lượng lớn này khối lượng lớn này đây ạ khối lượng lớn mà giá không tăng vậy nếu khối lượng lớn mà giá không tăng mà khối lượng nhỏ này mà nó lên lên đây mà lại thất bại thì tất cả đây khối lượng nhỏ mà chưa vượt qua khối lượng lớn như này mà chưa vượt qua thì rõ ràng nó phải rũ bỏ đây này bao tương tự như vậy bao thì nó dao động lớn mà khối lượng lớn này mà giá lại không tăng mạnh khối lượng lớn lại vượt đỉnh đỉnh này giá không tăng mạnh thì rõ ràng nó không đảm bảo cái độ ổn định của chúng ta và những nền giá như vậy dù là thị trường trung giảm nó không giảm như đây không phải là cách chúng ta mua <clears throat> thế thì um, thực tế trong thời này khi mà chúng ta đầu tư thì điều đầu tiên này mọi thứ nó lên nó đều có bất ngờ tất cả đều sự bất ngờ thông thường người ta lo lắng sợ hãi nhất mệt mỏi nhất thì lúc đó thị trường sẽ đi lên nên trong đời, thời điểm này nếu thị trường bị rũ bỏ giảm mạnh nhất thì lúc đó mọi người chán nản nhất thì lúc đó thị trường đi lên chẳng hạn những cái đợt như giảm như mạnh nhỉ thì gần như mọi người đang lo lắng sợ hãi thì đây chính là lúc nó bước vào xu mới vậy cái giai đoạn này này chúng ta nhìn thấy tất cả cái đoạn này đầu tư là lỗ hồi tí đầu tư là lỗ hồi tí đầu tư là lỗ thì lúc mà nó rơi tiếp cứ gãy tiếp phần lớn mọi người lo lắng sợ hãi thì đó chính là cơ hội nên quá trình điều chỉnh này rũ bỏ này là cơ hội để chúng ta nhận ra cái nhóm nào cổ phiếu nào sẽ rũ bỏ và nó chạy đầu tiên lúc đó chúng ta sẽ biết rằng là nhóm ngành nào dẫn dắt cổ phiếu nào dẫn dắt để chúng ta có một nhịp sóng hồi nên nhớ chưa có một đợt hồi phục nào của thị trường chung mà không có bùng nổ theo đà nên để thị trường chung lên được thì phải có bùng nổ theo đà nên nếu chỉ cần nhìn vào thị trường ở những cái phiên này thì không bao giờ gọi là bùng nổ theo đà vậy không có bùng nổ theo đà mà các bạn mua vào thì việc thua lỗ nó là chuyện rất bình thường bởi vì nó đã có dòng xác nhận đâu nó đã có ngành xác nhận đâu những cổ phiếu yếu mà nó lại đỡ thị trường chúng ta gọi là những con chân gà chân yếu yếu ớt mà lại đưa, kéo lại thị trường thì cái điều này nó sẽ không giúp chúng ta chiến thắng thị trường tuy nhiên các bạn hiểu đơn giản này này đầu tư chứng khoán nhà đầu tư là một cái lĩnh vực thực tế là nó rất phức tạp nhưng nó lại rất là đơn giản tại sao nó lại phức tạp mà tại sao nó lại rất đơn giản cái bí mật của đầu tư chứng khoán nó là gì ạ nó là chu kỳ thị trường và dòng tiền vậy nếu thị trường đang là trong chu kỳ giảm và tích lũy thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải xem là những quá trình điều chỉnh này nhóm nào khỏe hơn thị trường để chúng ta đầu tư bởi vì nó đang tích lũy phân biệt cổ phiếu mạnh rất là khó trong chu kỳ giảm này thì không phải là chúng ta mua bởi vì lúc này nhà đầu tư tổ chức họ bán ra nên không có rẻ ở đây còn trong chu kỳ thị trường tăng thì các tổ chức đã thu gom được lượng lớn cổ phiếu và tiếp tục kéo lên để phân phối nên ai mua cũng thắng đặc biệt là giai đoạn chạy nước rút nên nếu chúng ta mua cổ phiếu giai đoạn chu kỳ tăng thì gần như là gì ạ chúng ta chỉ cần lựa chọn cổ phiếu dẫn đầu ngành dẫn đầu là gì ạ đảm bảo thành công vậy bây giờ ngành nào dẫn đầu nhóm nào dẫn đầu những cái cổ phiếu mà chúng ta quan sát so với đỉnh chung nó là kênh trên nó mạnh hơn đỉnh chung thì đấy là cái nhóm cổ phiếu dẫn đầu cái cổ ngành à, cái ngành dẫn đầu còn cổ phiếu nào nó chạy mạnh nhất trong ngành nó hình thành một cái mẫu hình nào đó ví dụ như là cổ phiếu Vietcombank so với nhóm của nó thì nó đang khỏe hơn thì cổ phiếu đó chúng ta có gì ạ có tiềm năng để trở thành cổ phiếu dẫn đầu hay là trong cái nhóm gì ạ, đầu tư công thì Lycosi, PLC, KSB là có xu hướng trở thành leader trong nhóm. Vậy bạn có mua gì ạ? À? CI không? Không. Đấy là cổ phiếu bet bạn. Bạn có mua VCG không? Không. Cổ phiếu đấy là vớ vẩn bởi vì nó đang là gì ạ? Cổ phiếu bet bạn và chúng ta mua vào không được. Và chúng ta có rất nhiều cổ phiếu trong nhóm này, nó không thuộc leader, nó không thuộc dẫn dắt thì hãy gì ạ? Đứng ngoài. Bởi vì cổ phiếu kia nó có thể x5 thậm chí là x6 nhưng cái cổ phiếu mà kênh dưới mua là lỗ các bạn không thể chiến thắng được bởi vì nó không có dòng tiền nên mua mà không biết chu kỳ nó ở đâu chu kỳ lên ai chả thắng nên chúng ta chỉ đầu tư theo chu kỳ tăng và chúng ta bán ra trong khi chu kỳ giảm trong quá trình tích lũy thì chúng ta gì ạ à? hãy quan sát nhận biết xem là cổ phiếu nào có khả năng dẫn dắt trong xuống tới và những cái đợt điều chỉnh lần 1 lần 2 lần 3 này là cách để chúng ta nhận diện xem nhóm nào dẫn đầu những cái đợt điều chỉnh này là cách để chúng ta nhận ra nhóm nào dẫn đầu nhận ra nhóm dẫn đầu leader là cách để chúng ta mua an toàn hơn thay vì chúng ta cứ mua sau đó để đó cách đây một vài hôm có một người bạn có chia sẻ với Dũng là gì ạ một cái danh mục cổ phiếu ông này đầu tư 7 tỷ và trong tất cả cổ phiếu đầu tư thì Dũng thấy rằng là rất nhiều cổ phiếu trong đó có cả rốt bây giờ rốt thì không còn thị trường rồi trong đó có gì ạ à? một vài cổ phiếu của FLC một vài cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai vậy nhìn vào danh mục thì gần như là gì ạ? À? không mơ zin như đa phần là giảm 5 đến 60 phần trăm rồi nhưng tuy nhiên thì ạ à, nó sẽ không bao giờ quay trở lại với số tiền rất là lớn 7 tỷ đồng thì cái việc để hồi phục lấy lại được không có nhưng họ không muốn bán ra họ không muốn tìm hiểu cái phương pháp và họ bảo là đầu tư dài hạn thì ở đây thị trường Việt Nam chúng ta cũng thấy phần lớn nhà đầu tư đang có cái tư duy như vậy suy nghĩ như vậy nên việc mà bị thua lỗ hay là việc mà bị kẹt trên thị trường là đương nhiên trong video này tôi muốn nói các bạn đó là gì ạ những cái đợt điều chỉnh này là cơ hội những điều chỉnh này là cách thức để chúng ta nhận ra cái nhóm leader những đợt điều chỉnh này để chúng ta có những cái cách để chúng ta mua sớm vậy nếu các bạn nào muốn tìm hiểu về mua sớm thì à, vào tối ngày mai Dũng có một chương trình mua sớm à, tuy nhiên thì à, như hôm qua Dũng chia sẻ là phần lớn các bạn cần phải hiểu rõ về mẫu hình thì các bạn học nó sẽ gì ạ có kết quả tốt hơn và cũng ra một số các bạn đã đăng ký và các bạn có thắc mắc rằng gì ạ vậy em mới mà bây chưa học mẫu hình thì có được hay không thì trong hôm nay Dũng à, có đính chính một chút ạ à. Dũng sẽ thêm một buổi để hỗ trợ chúng ta Tức thay vì gì ạ sẽ tiếp tục để hướng dẫn chúng ta một mua sớm đặc biệt những bạn đã gì ạ đã học và đã biết các mẫu hình của DVD thì Dũng sẽ dành một buổi riêng ra để gì ạ phân tích các mẫu hình để các bạn dù là các bạn mới các bạn cũng có thể nắm rõ được biết cách mua sớm tại vì đây là cái cách mua thức mua mà đây là cái cách mà các bạn thấy là trong cuốn sách kiếm 18.000 phần trăm nhà tác giả đã mua cái mua sớm và để tạo ra một cái lợi nhuận rất là lớn đây là cuốn sách đẹp 18 trăm cách mua sớm này nhưng tuy nhiên thì à, Dũng hướng dẫn các bạn nó tối ưu hơn rất nhiều trong cái chiến lược này và khi các bạn nắm rõ được cái chiến lược này thì đó là cái chiến lược để giúp đầu tiên là gì ạ à? giúp cho các nhà đầu tư đặc biệt là các bạn gần như là không có thời gian Đấy, thường là các bạn mua điểm mua chính thì nó đã cổ phiếu nó chạy mất rất xa rồi không có thời gian các bạn có thể mua được cổ phiếu trước cái thứ hai là giúp cho các bạn có thể có lãi kép trong quá trình đầu tư lướt sóng tại vì chúng ta sẽ có một điểm mua chính và điểm mua gì ạ à? mua sớm tiếp theo là giúp cho các bạn phần lớn là mua để mua chính giảm thiểu rủi ro bởi vì có nhiều điểm mua chính mua xong để bị cắt lót nên rõ ràng giảm thiểu rủi ro rất nhiều à, tiếp theo còn giúp cho ai nữa ạ nó giúp cho những bạn nếu bình thường là chúng ta có cái cổ phiếu để chúng ta gì ạ theo dõi trước hay là mua test thì cái việc mà chúng ta mua test nó là cái cách thức để chúng ta quan sát cổ phiếu dễ hơn đặc biệt là những siêu cổ phiếu và cái điều kiện để mua sớm không phải là bừa bãi một là gì ạ để mua sớm trong cái này đầu tiên là chúng ta vẫn phải tìm ra những cổ phiếu mạnh nhất thị trường vì chúng ta tìm ra cổ phiếu gọi là những cái cổ phiếu leader những siêu cổ phiếu thì cái việc mua sớm nó sẽ gì ạ nó giúp cho chúng ta an toàn và thứ hai là chúng ta có nhiều điểm mua hơn và thứ ba nữa là gì ạ nó có tốc độ tăng nhanh hơn thay vì mua sớm để lướt sóng theo kiểu như hàng ngày uh, một vài ly vài like thì Dũng mong rằng là Dũng sẽ không tập trung vào cái đấy nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn rõ cái điều này tại vì ở đây chúng ta là mua sớm là mua những cổ phiếu leader những cổ phiếu mạnh nhất thì đấy là cái cách thức mà cái khóa học này mang lại à, ờ, cũng rất lâu rồi Dũng bây giờ mới quay trở lại cái cái cái chương trình này à, nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn à, đăng ký và đặc biệt là những bạn à, học viên của DVD thì các bạn à, <clears throat> Dũng sẽ hỗ trợ các bạn một phần học phí bởi vì đây là khóa học mà Dũng rất tâm đắc cũng nói rất lâu rồi nhưng bây giờ mới quay trở lại cũng hứa các bạn cũng khá là lâu rồi nhưng bây giờ thì ạ mới ờ, hướng dẫn các bạn à, xin cảm ơn rất nhiều và chào với các bạn trong chương trình tiếp theo xin cảm ơn